tổng hợp kiến thức thế cho chúng ta sẽ xem nào chúng ta học những công thức diện tích gì trong chương 2 các bạn vẽ thầy một cái bảng gồm 3 cột cột đầu tiên là tên hình cột thứ hai là hình vẽ cột thứ ba là công thức bảng này gồm 1 2 3 à, 8 dòng đi 8 dòng do để chiếu lên màn hình nên là thầy cứ vẽ hai dòng một các bạn nhá đầu tiên hình đầu tiên chúng ta học đó là hình chữ nhật đúng không? Nào cùng ôn lại với thầy này. Hình chữ nhật là tứ giác có uh, gì nhỉ? Ba góc vuông đúng không? Là hình bình hành có một góc vuông đó uh, hai đường chéo bằng nhau. Và rất nhiều tính chất khác nữa. Thì đây, hình chữ nhật ABCD, đại diện của nó là hai cạnh dài và rộng. Thì công thức diện tích của nó sẽ là A nhân B. Đó, được chưa? Tiếp theo là một hình vô cùng đặc biệt đó là hình vuông hình vuông là tất cả mọi thứ đều bằng nhau hết hình có bốn góc vuông một cạnh bằng a thì công thức diện tích của nó sẽ là a bình giờ các bạn vẽ nhanh tổng kết vào vở cho thầy hình chữ nhật này hình vuông công thức diện hình chữ nhật là tích của hai cạnh công thức thì diện tích hình vuông là một cạnh bình phương tiếp theo đó là tam giác vuông tam giác vuông thì các bạn hiểu đơn giản tam giác vuông chính là một lửa của hình chữ nhật